đây là nội thất của bếp đây bây giờ thì tôi sẽ đóng nắp lại và test những tính năng của bếp cho các bạn xem phía bên ngoài của bếp đây. Bây giờ thì tôi sẽ test những tính năng của bếp cho các bạn xem Đầu tiên thì tôi sẽ ờ, cho các bạn xem cái chức năng khóa ga khi gió thổi làm tắt lửa tôi sẽ lắp pin vào và bật bếp lên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 chức năng thứ hai là chức năng khóa ga khi ờ, nước cạnh nồi với chức năng này tôi sẽ dùng hai cái miếng sắt để thay thế mô phỏng cho hai miếng đáy nồi bếp có quay cảm biến thông minh đáy nồi này khi nó tiếp xúc với đáy nồi có nhiệt độ là 250 độ thì nó sẽ tự động khóa ga để cho an toàn vì vậy bề mặt tiếp xúc của nó yêu cầu là 250 độ nên đáy nồi phải có nhiệt độ thấp nhất là 300 độ rất rất khóa ga được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 sử dụng pin sạc á thì ờ, các bạn kéo một pin ở đây ra đây pin sạc bên bếp này nó sử dụng một cặp pin đại nên một cục pin sạc của, của tôi sẽ không thể nào đánh vừa vào được do hộp pin của nó dài vì thế để tăng chiều dài cho pin đó chúng tôi có kèm theo một cái thanh lò xo như thế này pin khi giao cho khách hàng chúng tôi làm dấu sẵn hai đầu rồi dấu cộng là cực dương nè dấu trừ là cực âm thì ở phía cực dương của nó có những cái lỗ nhỏ chúng ta móc vào để cố định cái lò xo lại sau đó chúng ta gắn vào hộp pin thôi hộp pin á, thì nhà, nhà sản xuất họ làm sẵn cho chúng ta hai ký tự là dấu trừ bên trong dấu cộng bên ngoài chúng ta lắp theo đúng y chang như vậy để một đầu của lò xo tiếp xúc với miếng thép trên hộp pin các bạn lưu ý là tránh lắp sai lắp đảo cực vì nếu các bạn lắp sai lắp đảo cực thì bếp sẽ không có hoạt động được cũng như là lâu ngày thì sẽ hỏng luôn pin sạc bếp lắp pin sạc và sử dụng bình thường khi sử dụng pin sạc để biết được cái lượng pin của nó còn nhiều hay ít chúng ta có thể nhìn vào cái đèn ở đây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 trên đây tôi vừa thử cho các bạn xem à, hai cái chức năng an toàn của bếp là khóa ga khi nước cạn nồi cũng như khóa ga khi gió thổi làm tắt lửa đây là dòng bếp cơ bản nó không có tích hợp những chức năng tiện ích giúp các bạn nấu nướng cũng không có chức năng hẹn giờ nếu mà các bạn muốn hẹn giờ thì chúng tôi cũng có bán cho các bạn một cái thiết bị hẹn giờ như thế này hẹn giờ tắt bếp giá bán là 80 000 một cái để sử dụng rất là đơn giản chúng ta chỉ việc lấy dây sạc cắm vào bếp rồi cắm vào cái thiết bị hẹn giờ này thôi sau đó chúng ta cắm vào cái ổ điện để sử dụng các bạn tăng chỉnh lớn lớp nó là được 90 phút hẹn giờ ở đây tôi sẽ để một phút thôi để thử chúng tôi bật cục bếp lên bước cuối cùng các bạn lưu ý là chúng ta phải lấy pin sạc ra để cho bếp nó không còn nguồn điện nữa thì khi mà hết pin thì khi mà hết giờ cái thiết bị này sẽ cắt điện và bếp của chúng ta sẽ khóa ga cái ờ, thiết bị hẹn giờ này có thể giúp các bạn nấu nướng những món ăn mà chúng ta đã biết trước cái thời gian chính của nó rồi ngoài ra nếu mà các bạn gặp các bạn là ờ, sử dụng bếp ga nội điện nhật mà chúng ta gặp cái vấn đề về cái lượng tiết lưu ga không có ổn định làm cho ga nó bị đỏ lửa nó bị đỏ khi nấu nướng có thể là do bình ga của chúng ta nó bị yếu hoặc là van ga không được tốt thì chúng tôi có bán hỗ trợ một cái van ga lít như thế này giá bán là 130.000 đó cũng là giá bán để hỗ trợ các bạn sử dụng ở những nơi khác họ bán là 160.000 và quảng cáo là hàng nhập khẩu từ nước ngoài nhưng mà không phải nó là hàng sản phẩm hợp tác xuất khẩu của Việt Nam với Nhật Bản hoặc là với các nước châu Âu mà thôi ngoài ra được sản xuất ở Việt Nam hết như là khu công nghiệp Tân Bình quận Tân Phú thành phố thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam đây ngoài ra nếu mà các bạn có nhu cầu chúng ta sử dụng bên cặp đó,